Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Hào và Garage Thì hôm nay mình sẽ lên clip hướng dẫn anh em về phương pháp đầu tư ba hiệu quả nhất Thì nếu anh em muốn đầu tư thành công thì phải dựa vào chính bản thân của anh em Thì anh em đừng tin vào những lời mời, lời chào hấp dẫn như anh em vào hội nhóm đánh bảo hiểm vốn cho anh em 100% Thì anh em không nên và vào những giới thiệu những cái tool báo hack và garage thì nếu có những thứ gọi là biết trước được kết quả thì đâu tới lượt anh em chơi thì nó cũng đã chia sẻ cho những người trong nhà nó chơi hết rồi chứ không rao bán với giá tầm 1 đến 2 triệu cho anh em chơi đâu thì nếu có những cái tool báo được ừ, kết quả thì nó đã đánh sập những nhà cái từ lâu rồi thì vừa rồi mình cũng đã chia sẻ cho anh em mới vào chơi Baccarat kẻ bị lừa thì phương pháp đầu tư Baccarat từ kiến thức, kỷ lực và kinh nghiệm. Thì bây giờ thời đại Internet, anh em kiếm trang chơi dễ như ăn bánh, nhưng liệu anh em kiếm được trang uy tín hay không? Thì việc lựa chọn trang rất quan trọng. Nếu bước đầu anh em chọn sai, không đúng nhà cái uy tín thì có nghĩa những bước tiếp theo của anh em cũng trở nên vô ích. Thì rất nhiều anh em đã chủ quan trong cái vấn đề này lựa chọn bừa bãi để đầu tư dẫn đến thua lỗ trong quá trình đầu tư thì tài khoản của anh em khi đăng ký là nó bị theo dõi và chúng ta cần chọn những trang uy tín và hợp pháp thì uy tín và hợp pháp là gì thì uy tín và hợp pháp đó là có giấy phép kinh doanh từ những sở uy tín cấp cho chính sách và quyền lợi rõ ràng và bảo mật tài khoản của anh em thì sẵn game từ nhà cung cấp chính thống có giám sát tại bàn đề phòng gian lận thì nạp rút lúa hỗ trợ nhanh và hiệu quả và bảo mật cho anh em có nhất có thể thì tiếp theo các sàn chơi baccarat có uy tín hay không thì sự uy tín là trong quá trình kéo bài có người giám sát tránh gian lận thì các chương trình phiên mãi có như quảng cáo hay không thì đi kèm theo là những điều kiện rất khắc vì vậy anh em cần nắm rõ các chương trình khuyến mãi để xem xét có nên tham gia hay không. Thì cái vấn đề mà anh em đang quan tâm đó là kiếm được lúa từ Baccarat hay không. Thì tôi nói luôn cho anh em là hoàn toàn có thể nếu anh em kiếm được trang uy tín và có phương pháp chơi Baccarat. Thì cách điều vốn tốt anh em sẽ kiếm được thu nhập từ môn Baccarat. Thì anh em phải tự đi bằng đôi chân của anh em thì và kinh nghiệm của anh em đã có từ những thất bại trước đó thì anh em phải chia sẻ và học hỏi từ những người đã thành công trong bộ môn Baccarat này thì Baccarat cũng là kênh đầu tư mà tôi đang lựa chọn và kiếm lúa từ nó nói vậy chứ không phải anh em nào đầu tư cũng thành công được tại vì anh em cũng chưa biết được cái phương pháp chơi Baccarat hiệu quả còn phương pháp chơi hiệu quả thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em ở những video trước rồi thì mình cũng đã chia sẻ xong cách đầu tư và cách chọn trang đầu tư uy tín và an toàn nhất cho anh em thì nếu anh em còn chưa biết gì về cách đầu tư hoặc chọn trang đầu tư thì hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ và thông tin liên lạc của tôi telegram của tôi là a cộng ảnh hào chấm còn zalo thì tôi sẽ để dưới phần mô tả Đến đây cũng đã kết thúc video. Anh em nhấn nút like và đăng ký để nhận được thông báo khi mình ra video mới. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.